you. thật anh có phải về đây ngày mai tôi sẽ rời xa anh cho dù anh còn yêu tôi bao trăng chưa ai tình đôi bao đêm chưa cũng tình hồng tình ta tình hao riêng